Overworld Mũi Né Marina City chào đón bạn Những cư dân tinh hoa đến với thành phố phồn hoa bên vịnh biển du thuyền lộng lẫy Nơi mà trong mình nguồn cảm hứng bất tận từ thiên nhiên Những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc lâu đời Giao thoa cùng những kiến trúc nổi bật mang tính biểu tượng thế giới Đến với Marina City là đến với những trải nghiệm sống đỉnh cao cao cấp được vận hành với những tập đoàn uy tín. Những buổi dạ tiệc thường luôn xa hoa với giới nghệ sĩ nổi tiếng, những doanh nhân thành đạt cùng phong vị ẩm thực đẳng cấp, các còn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Marina City, nơi không chỉ kết nối với các giá trị thiên nhiên nguyên bản mà còn kết nối với cộng đồng thịnh vượng riêng tư xa hoa bậc nhất Nova World Mũi Né, Marina City, thành phố Vịnh Du Thuyền, điểm đến quốc tế. Novaland, cho cuộc sống bừng sáng.